đó, dạ, rồi à, một xíu nữa anh Tâm sẽ đến và Di sẽ bàn giao chiếc xe này cho anh Tâm và các bạn xem coi cái xe của anh Tâm là cái chiếc xe gì nha đó bởi vì là anh Hoàng hiện tại bây giờ đang đi cái xe GLC 300 màu đen đó nhưng mà không biết là anh Tâm đi cái xe gì ok lát nữa anh Tâm với lại chị uh, Vân đến thì uh, Duy sẽ bàn giao cũng như là cho các bạn xem buổi giao xe nha anh chị đã tin tưởng ủng hộ em cũng như là chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz làm à, cái chiếc xe mà đồng hành của mình trong cái thời gian à, sắp tới à, à, em xin gửi tặng anh chị cái bó hoa kỷ niệm ha cho cái xe mới này dạ rồi, dạ, rồi cảm ơn dạ. em dạ em cảm ơn anh dạ, xin uh, chúc công ty uh, là là là dạ. bán xe đều đều dạ ừ. thì dạ, à, dạ, dạ. anh tâm là một người bạn rất là thân của ừ. anh hoàng các bạn nếu mà các bạn xem cái clip mà di giao xe gc 300 á các bạn biết anh hoàng rồi tại cái ờ, các cái thông số kỹ thuật của xe uh, là xe này nó tốt dạ ba trăm này nó kỹ thuật nó đầy đủ hơn cho dạ. nên là chọn cái này cũng nghiên cứu hết rồi nói chung là thông số kỹ thuật các thứ trước đây là trước khi mà lựa chọn cái chiếc xe GLC 300 này thì à, anh Tâm cũng đã coi như là nghiên cứu qua những cái dòng xe như là Lexus nè, rồi à, BMW và cuối cùng thì anh chọn, chọn cái xe GLC 300 Đúng rồi. thứ nhất là cái GLC 300 này anh thấy là thích bởi vì là các ừ, bà Liên thấy rồi đó cái ờ, cái ờ, GLC 300 này nó có nhiều cái thông số kỹ thuật nó hơn nổi trội hơn các cái loại xe khác à, dạ. và hơn nữa là cái, cái dòng xe này thì bây giờ là nó cũng cái phọc nó cũng đẹp mà dạ. nó lại rất là vừa dạ. Đấy, ờ, cho nên là thấy nó gọn cho nên là cũng thích coi như nó cũng vừa anh ha ừ. à với lại anh chọn cái chiếc xe này có phải là quyền Hoàng đang uh, đi ờ, đi chung cho nó vui luôn không? ừ, thầy làm với group rồi. Dạ. Mệt. Với cái phần nội dạ. thất nó cũng đẹp, sang dạ. trọng, nhiều tính năng. Dạ. Cái option nó tốt. Dạ. Cái xe này coi như là anh, ờ, Tâm là mua tặng riêng cho chị đúng không? Đúng rồi, cái này ừ. tôi là hứa bà xã tôi là sẽ mua và dạ nhân cái uh, sinh nhật uh, ờ, gần tới sinh nhật tôi tặng bà xã tôi à, sinh nhật. đẹp này dạ sinh nhật của chị cũng như là sắp tới ngày 20 tháng 10 nữa dạ thì nói chung là uh, đây là một món quà cũng rất là tuyệt vời đúng không chị quá tuyệt vời luôn <laughs> à, anh anh à, ta anh tâm anh tâm có cho mọi người biết là anh với anh hoàng coi như là À, mấy anh em coi như là chơi với nhau bao lâu vậy không? anh với hoàng thì à, cùng à, đi học với nhau ở bên Bulgari cho ờ. nên là biết nhau đã mười mấy năm rồi dạ. anh và, và anh với hoàng là ở bên đó cho nên là, là sau khi về việt nam thì mỗi người mỗi một cái công việc cho nên là không gặp lại sau gần 20 năm thì lại kiếm ra oh. đấy cho nên là nó có những nhiều cái tình cảm rất là là đặc biệt từ ngày xưa yeah. Dạ. à, cho đến bây giờ thì nói chung là cái gặp này bây giờ thì ở Việt Nam này anh Hoàng cũng đã rất là trưởng thành rất thành công rất thành công rất thành công <laughs> và anh với chị Vân thì cũng ờ, coi như là cũng ờ, làm được một số việc nhất định ở trong cái yeah. Ờ, dạ. xã hội mình rồi nói chung là anh công tác cũng hơn ba gần 30 năm là làm bên viện kiểm sát là cũng kiểm sát yeah. Dạ. cũng, phục vụ cho đất nước đất nước còn đến bây giờ là đã nghỉ hưu rồi chứ <laughs> <laughs> cũng phải ờ, hưởng thụ một tí dạ. à, <laughs> nói chung là anh làm coi như là từ lúc mà ở bên ờ, đi học ở bên Bungary rồi về Việt Nam là rồi về khoảng ba mươi mấy năm đúng rồi ba mấy năm rồi hơn ba mươi năm dạ rồi về anh học đại học luật xong rồi ra bên làm bên kiểm sát dạ. từ đó tới giờ luôn dạ rồi khi nghỉ hưu luôn dạ Đấy là ờ, cũng phục vụ hết cho đất nước rồi coi như là... ngày xưa anh nó đi bộ đội 18 tuổi đây nó đi bộ đội rồi xong rồi khi bộ đội về thì anh đi, đi học bên kia và về Việt Nam thì anh lại đi tiếp tục <laughs> nói chung là cũng phục vụ cho đất nước là cũng dạ. đến khi về hưu thôi <laughs> nói chung là trải qua cũng quá trình coi như là làm việc cũng tính ra cũng lâu hơn quá, 30 năm hơn 30 năm ha và giờ anh đang tiếp Vậy tục là... anh làm luật sư đó cho nên là à. anh nghề luật sư thì ờ, còn được sức lực như thế nào đó thì làm dạ. tiếp tục uh, là phục vụ với lại có công việc làm nó cũng vui thôi anh ha thì ừ. không không cũng, cũng... đúng rồi dạ. có công việc là <laughs> rồi dạ. ờ, giúp ai được cái gì hoặc là mình giải quyết được vấn đề gì về vấn đề pháp luật mà bà con người ta không có hiểu được thì mình cũng giúp người ta dạ. chủ yếu là mình giải uh, thích rồi mình uh, ấy tư vấn về vấn đề pháp luật dạ. cho nâng cao vấn đề dân trí dạ thì à, bằng cái clip này thì em cũng trước tiên là cảm ơn anh chị ha đã chọn Mercedes-Benz cũng như là ủng hộ em coi như cũng trong quá trình mà đặt xe cũng chờ đợi xe rồi cũng coi như là à, rất là nhiều việc đúng không anh đó nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay thì à, cũng là cái ngày rất là đẹp à, anh nhận xe đó thì à, trước tiên là cảm ơn anh chị và thứ hai nữa là em cũng xin à, cảm ơn anh Hoàng bởi vì là nhờ anh Hoàng thì anh Hoàng mới là liên kết cho anh em rồi chị em mình à, gặp nhau đó thì mới có là cái cơ duyên ngày hôm nay ha cảm ơn Hoàng rất là nhiều thì uh, thứ nhất là cũng cảm ơn uh, à, Duy cũng dạ. nhiệt tình dạ. làm cái tất cả để đây là theo cái ý, ý muốn của anh chị dạ. thì nó đây đã, là đã thành công rồi dạ. thì cũng thay mặt gia đình cảm ơn em với công ty dạ. nói chung là trong cái quá trình mà mua bán thứ này khác thì hỏi thật giá cả thì em ấy nhiệt tình giúp anh chị dạ. làm sao đấy là tốt nhất cho anh chị dạ. thì nói chung là à, khi mà anh chị đến với em hoặc là khi mà anh Hoàng đã giới thiệu như vậy rồi thì à, chắc chắn là tất cả những khách hàng của em hay là những khách hàng mà anh chị khách hàng cũ của em giới thiệu gì đó thì em làm được cái gì là em sẽ làm hết kiểu như là không có khe gì hết kiểu mình làm được hết sức mình là ok thì đúng à. anh thấy dạ. là nhiệt tình và ờ, rất là thầy là, ờ, là, là chân thành Nhưng mà để giúp anh thì ờ, nói chung là cũng từ mối quan hệ cho anh Hoàng thì nói chung là biết em thì nói chung là qua qua anh Hoàng giới thiệu thì nó không không không không có gì là sai cả bởi dạ. vì đã tin tưởng chọn em à, và bây giờ anh lại chọn em tiếp đấy dạ. thì thì cái, cái cách làm việc của em thì nó rất là khoa học và nói chung là nó rất là được khách hàng khách hàng vừa lòng đấy cho nên mong là em sẽ phát huy và sẽ thành công trong cái việc làm của mình dạ em cảm ơn anh tâm nhiều thì nói chung mà cái cái group ờ, cái group mà của ờ, tâm á em nghĩ là rất là nhiều những anh chị khách hàng coi như là tiềm năng của Mercedes-Benz luôn và hơn thế nữa là trong cái ờ, ngành luật sư của anh á cái ngành luật sư của anh á, thì ờ, ờ, đặc biệt là bên em cũng có một cái ưu ái riêng một cái offer riêng dành cho Đấy, chính vì vậy cho nên cũng sẽ là là biết cái chuyện đó cho nên là giao tiếp với luật sư thì đúng với giới luật sư thì cũng nhiều người người ta cũng thích cái mẹt cho dạ. nên là anh sẽ giới thiệu bạn bè rồi những người mà ấy bởi vì anh đi thì bạn bè nó sẽ hỏi cái tính năng như thế nào thì anh sẽ quảng cáo thêm nhé để <laughs> trong cái nghề của mình ấy, thì cũng giao tiếp nhiều với các tầng lớp của xã hội dạ. cho nên cái đấy mình cũng là thuận lợi dạ. thì có anh giới thiệu cho em vậy thôi thực ra em uh, kinh doanh ở hãng xe của Mercedes Benz thì cũng là nhờ những anh chị nhiều ừ. anh chị thực ra những khách hàng tự tìm đến mình á, thì cũng biết mình trên mạng xã hội này nọ thôi nhưng mà khi mà chẳng hạn như là anh Tâm hay là anh Hoàng mà giới thiệu bạn bè á, thì chắc chắn một điều rồi là cái sự tin tưởng nó nó nó, okay, nó cao lên cao lên đúng không anh dạ cái chìa khóa này nó sẽ giống nhau hết chị nha thì à, anh chị có thể là cất một cái xài một cái thôi dạ. à, dạ thì cái chìa khóa này khi mà mình xài một thời gian nó sẽ hết pin đó và đặc biệt nữa là cái xe của anh chị nó có sử dụng cái hệ thống là keyless go là lóc cửa mở cửa cảm ứng cho nên là cái chìa khóa nó lúc nào cũng phát ra tín hiệu để nhận biết xe Rất gần xe dạ thì cho nên là nó cũng sẽ hết pin nhanh hết pin hơn đó thì à, em mời anh hết pin được thay hả à? dạ thay pin đơn giản ở trong đây nè <laughs> anh tự thay cũng được dạ cái xe của ờ, anh ha anh tâm ha thì ờ, khi mà anh tâm tới gần xe anh tâm chạm vào nó sẽ mở cửa đó nó mở cửa rồi đó rồi khi mà anh chạm vào nó cũng sẽ lóc cửa chạm vào đây nó cũng sẽ lóc cửa chạm đây là anh tâm nè ổn rồi thì ờ, cái xe của anh có bốn cái vị trí để lóc cửa là bốn cửa luôn ở đâu cũng được hết bốn cửa tại bốn tay dạ, nắm đều bằng dạ đúng rồi mở mở đây rồi à, anh mở thì anh chạm vào đây nó mở mặt trong là nó mở nè còn chạm vào đây là nó nó lóc đúng rồi cả dạ, bốn cửa đều vậy luôn không dạ bốn cửa đều vậy luôn đó với lại nữa cái chìa khóa này nó có một cái tính năng nữa là giúp cho anh chị ờ, mở cửa kính ra hoặc là đóng cửa kính lại ví dụ trong trường hợp mà anh chị đậu ở ngoài trời nhiệt độ bên trong xe nó bị nóng nó bị à, nhiệt độ cao ha thì anh chị trước khi vô xe mình có thể là hạ kính xuống hạ sunroof xuống để mà đi vào ừ. xe cho nó nổ máy cho nó thoải mái hơn ha thì anh, anh tâm bấm nút này giữ luôn này, giữ luôn giữ luôn thì cái tính năng này khi anh chị đứng gần xe đó anh sẽ thấy là cái sunroof nó mở ra trước à anh tiếp tục anh giữ luôn giữ luôn anh nhả ra một cái nữa anh giữ luôn giữ ra cái anh bấm cái nữa giùm em lúc này luôn giữ luôn tôi mình muốn đâu thì mình dừng lại đúng rồi tiếp tục anh giữ luôn thì cái xanh sunroof nó mở ra tiếp à. hơi nóng nó bay ra ngoài hết trước khi anh chị đi vô xe à, còn dù mà anh anh chị đi ra khỏi xe rồi mà những trường hợp mà quên đóng kiến á có những cái trường hợp mình vẫn quên đóng kiến thì thay vì mình phải vào trong mình bật công tắc máy lên mình bấm kiến lên thì đối với xe này không cần nữa anh chị có thể là bấm cái nút này nút lock giữ luôn ừ, nút lock này giữ luôn đây phải không dạ hoặc là bấm cái nút này giữ luôn giữ à, luôn nó tự đóng hả giữ luôn giữ luôn anh giữ, giữ luôn à. dạ à, hay ha đó như khi mình không cần đó thanh gúp nó chưa đóng hết nữa nè anh giữ tới đâu nó sẽ đóng tới đó anh giữ tới đâu nó đóng tới đó chữ đấy hoặc chữ đây là giống nhau đúng không à. bên này với bên này là giống dạ, nhau cái nút lóc này là lóc này thì cái này cũng lóc này nó sẽ giống nhau thao tác giống nhau còn một cái trên cái chìa khóa này luôn sẵn em hướng dẫn cho anh chị luôn đó là cái tính năng chống trộm cho cái chìa khóa thay vì lúc mà anh mở cửa anh sẽ mở hết bốn cửa đúng không ừ. à, thì nhiều khi chị chạy xe chị sẽ bỏ cái túi sách ở bên cạnh ừ. đó nhiều khi mà mình tới cây xăng mình đổ xăng hay gì đó ừ. thì à, mình lo nhìn cái xăng không có thể nó mở nó lấy đồ của mình thì mình chỉ mở cái cửa này thôi tất cả các cửa là còn lại đều đóng được thì mình set up bằng cách là bấm nút lock và unlock giữ 10 giây anh thử đi lock bấm đây vào à, giữ 10 giây luôn thì anh sẽ thấy cái đèn đỏ nó chớp lên trên cái chìa khóa chờ chút cho nó chớp luôn đó thì khi mà anh anh à, anh tâm mở cửa anh tâm bấm một cái thì nó sẽ mở một cái anh thấy cửa bên kia còn khóa này. đúng không đúng bấm cái nào một cái mở cái bấm cái mở dạ. đó anh thấy cái cửa bên kia còn đóng đó đây, đây, đây. đó chốt cửa nó còn đang ở dưới á không còn nếu mà anh bấm thêm một cái nữa nó sẽ mở hết tất cả các cửa à, bấm bấm cái nữa đây được dạ. không dạ đó thì nó sẽ hết mất cái cửa mở cái cửa thì cái tính năng là tính năng chống trộm cho chìa khóa chẳng hạn khi mà à, anh chị bước từ trên xe xuống cũng vậy thì nó cũng sẽ mở cửa này thôi cái cái xe à, cốp của anh là cái cốp điện anh có thể mở ở chỗ này để, để tay vô hả dạ. đó. Dạ. hoặc là anh có thể sử dụng cái chìa khóa anh bấm cũng được ừ. chìa khóa bấm vào cái nào này dạ nút cuối cùng cuối cùng hả dạ là mở cốp mở cái à, đóng cốp mở cốp ừ. đóng là bơm đây vào giữ luôn giữ luôn cho em giữ luôn là nó tự đóng dạ dạ thì cái tính năng mà đóng cốp mở cốp này á thì nó chỉ ờ, ở một cái khoảng cách ờ, vài mét thôi ừ. nó không có xa đúng rồi dạ tại vì khi mà mình lỡ mà quên mà cấn cái cái nút mở cốp á thì có thể cái cốp mình nó mở lên rồi đúng bị mất đồ ha đúng đúng dạ thì Mercedes Benz họ cũng tính ở mức đó bấm giữ cái ba giây là nó sẽ đi xuống luôn à anh bấm thử giữ giữ ba giây luôn xuống rồi rồi anh buông ra là xuống rồi mở cửa đâu dạ lắm mở lên thì bấm uh, giữ ba giây luôn đúng như ba giây tự mở hoặc là trong cái trường hợp mà anh chỉ muốn cái cái cớp nó cao ở mức này thôi không có cao lên nữa thì Đừng anh chỉ dừng giữ dừng giữ được cái mức đó luôn nó lưu lại cái vị trí đó ừ. chẳng hạn như là bây giờ chị chị muốn ở cái vị trí vừa tầm của vậy thôi chẳng hạn như vị trí này nó ừ. không đi lên nữa ha ừ. thì chị bấm cái nút này giữ luôn ừ. 3 giây ừ marketing lên đó ừ. là mỗi lần khi top mình bung lên nó bung lên cỡ này thôi ừ. nó sẽ không bung lên cao hơn nữa à. à. ở đây ờ, bắt buộc khi mà nhìn mấy bà là phải ờ, lấy vào đây à phải ờ, dạ đây mở đây mở tay thì mở vào đây dạ tay ở đây ở trong nó vẫn có nút mở được lát nữa trong anh chị nha cái nắp xăng này á, nó sẽ lóc cùng với cái cửa xe cái cửa xe của mình lóc thì cái nắp xăng lóc dạ, cái cửa xe mình bấm mình mở cửa xe thì nó sẽ mở chứ nó sẽ không có một cái nút nào để mở xăng ở trong đó hết à đây, à. đây cái này mở à? mở dạ đây không. không cái cái cửa lóc thì nắp xăng lóc cửa mở thì nắp xăng mình bấm cho nghĩa là mình ở trên xe mình đổ xăng mình mở cửa trên này là mở à Đúng, dưới xác. này lóc à dạ lóc lóc đó ở trên này dưới là mở dạ mở. Ừ, nó nè ổ khóa nè mở khóa nè này ví dụ mình muốn mở xăng là mở bên đây hoặc là anh mở cửa xe mở cửa xe là đây nó cây tự xăng mở. nhiều khi mình không đi xuống mình ừ. ngồi trên xe thì mình bấm cái chốt mở cửa hoặc là mình mở cửa ra ừ. thì nhân viên đổ xăng nó phải nhấn vào đây đâu bây giờ dạ trong cái trong trong cái nắp đổ xăng này nó vẫn có những cái ghi chú cho mình nữa ừ. là đổ xăng 95 dùm em dạ, đổ xăng A95 mươi có đổ A92 quá đẹp luôn ờ. tim của anh đó đã, dạ, tặng anh cái đó kỷ niệm cho vui rồi em tặng cho anh chị à, hai cái áo ha hai cái áo cọc giống nhau luôn hai cái áo màu đen luôn bỏ vô trong đó luôn hai cái áo màu đen ở đây rồi em để đây nè phần quà cho anh nè Đấy vậy phần quà đèn pin hả dạ không cái này là một cái quyển sổ để anh ghi chép ừ. ha rồi ở đây là một cái à, cái này cái đó là cái gì cái này nó giống cái chìa khóa nhưng mà nó không phải chìa khóa cái là USB à, USB, USB à? hả để mình lấy nhạc rồi Ừ. USB. để chép nhạc vô đúng không dạ để bút hả cái bút cái này gì? đây là cái bình uh, giữ nhiệt bình nước bình uống nước uống uh, uống nước nhiệt cách nhiệt anh đẹp quá ha bữa nay nhân ngày kỷ niệm đây là cái thư cảm ơn của bên ừ. ờ, tổng giám đốc Mercedes-Benz cảm ơn anh chị đã mua xe à, bữa nay là ngày à, kỷ niệm nhận xe hai anh chị ký ký nhận ký trên đây để kỷ niệm luôn ha ký trên đây còn có cái bút bữa nay anh à, anh khui cái bút này ra luôn bây giờ ờ, bữa nay là ngày 4 <coughs> tây tháng 10 2020 hai mấy ngày 14 tháng 10. 14 tháng 10 <laughs> ông coi ngày mà ông còn hỏi dạ à, 14 tháng 10 dạ, này chị kỹ luôn đi kỷ niệm luôn mai mốt lấy ra ờ à, ngày này là anh chị nhớ là ngày mà nhận xe nè em ghi là gì gì thôi khỏi ký được rồi ký hả anh đã anh đã à, ghi rồi à. Đó, ờ. ờ, tặng bà xã không? Quá tuyệt Đây, vời. rõ ràng nha. Rõ ràng, rõ ràng đúng không? Anh ghi lại cho... Làm ờ, sao? <laughs> tặng bà xã để bà xã chở ông xã chơi rồi em sẽ để ở đây ha ok ở đây nó sẽ có bánh xe dự phòng ừ. nha bánh xe dự phòng cho anh là cái bánh để đi tạm thời thôi nó không phải là cái bánh giống như ngoài kia ừ. thứ hai nữa đây là cái biển cảnh báo tam giác ừ. biển cảnh báo tam giác có có nhiều bánh lũng rồi đó anh để phía sau để cảnh báo phản hoang ha và cái này là cái con đội nè đó anh chị mà đi tỉnh nhiều đó thì em nghĩ là em phải hướng dẫn cái này cho anh chị tại vì trong những cái trường hợp mà anh chị cần không biết gọi ai ừ. thì à, ở đây cái con đội xe này á không hướng dẫn là con nhiều khi không biết không biết cách xài đó. cái bốn cái chỗ đội xe bốn bánh xe đều có bốn cái chỗ đội xe cái này là cái bơm điện bơm máy bơm dạ bơm bơm bánh xe thôi không, làm như nào? Lát anh chị anh bơm luôn. Cái này là cái bình keo quá xe. À. Đó, mặc dù trang bị bánh xe cua nhưng mà họ trang bị cho anh luôn cái bình keo quá xe nè, anh nhìn nè. Nó bị lủng bánh nè, à. bước số 1 là bị lủng bánh nè. À. Bước thứ hai là à, à, anh à, cắm cái bình nè, cắm cái cái đầu qua vô đây qua cái bình keo và tới qua cái bơm xe tại cái bơm này nó sẽ đẩy cái chất keo cái bơm này nó sẽ đẩy chất keo đi vào bên trong cái cái lớp xe vá vá để cho nó vá thì khi mà mình bơm chất keo đó vô vào á thì mình sẽ là à, bơm lên bơm cái lên. đầu cái đầu này bỏ vào đây à dạ đúng rồi nó sẽ có cái nè cái đầu cái máu nè nó sẽ quào vô đây nó bấu vô đây nó bấu vô đây để nó, cái đầu kia là vào dạ, chỗ luôn cái này cái này là đi ra nè keo nó sẽ đi hơi nè hơi nè nó đẩy ờ. vô đây dạ. nó sẽ đi ra ở đây vào bánh xe nè đó thì khi mà anh bơm cái chất keo này vào thì uh, nó kêu là maximum là bơm 10 phút min này đó nhưng mà mình sẽ bơm theo cái áp suất đi bơm theo cái áp suất của của của ấy đi min là 29 psi ha và khi mà mình chạy á mình bơm chất keo này vô mình chạy 10 phút 10 phút để mình xuống mình kiểm tra tiếp mình kiểm tra lại để coi cái tại vì khi mà anh chạy á, là cái keo nó sẽ trộn ở trong đó nó chán ngược bánh xe ừ là 10 phút sau mình xuống mình kiểm coi nó có bị xì hay không vậy thôi thì cái lớp keo này á, thì em nghĩ chắc là anh ít khi sử dụng ừ. trong những cái trường hợp mà tại vì mình đã có bánh xe dự phòng rồi ừ. trong trường hợp mà không có bánh xe dự phòng á thì, thì em nghĩ này. là cái xài cái này yeah. Dạ. có bánh xe dự phòng mình xài cái kia đi tại vì khi mà anh bơ cái keo thì cái keo nó chán vô cái lớp xe nhiều khi nó không nó, nó không lại đều, nó, nó, nó, dạ, nó không có tốt ừ. em để đây đi xong rồi em sẽ hướng dẫn cho anh cái cách mà để ờ, vệ sinh ở ờ, làm cái ờ, con đội này thì à, ở đây nó cũng có hướng dẫn luôn đau úp rồi đi lên đi lên bây giờ mình muốn đi lên đi lên ha đi lên nè theo chiều nè nó hướng dẫn hết à đau đi xuống nè úp đi lên thì khi mà anh anh anh anh mở ra vậy rồi đó anh sẽ chiều bằng tay sẵn cái clip này luôn thì những anh chị mà các bạn mà có xem để biết cái cách mà ừ, mà mà, mà sử dụng cái ba cái thay lốp xe luôn ha mình sẽ dùng bằng tay trước rồi đi qua đây bốn cái bánh xe nó đều có chỗ bốn cái độ chỗ đòi xe à. cái chỗ ô vuông nè nè để không phải để. thì cái con đội này nó sẽ vô đúng cái chỗ đó đúng cái khớp đó luôn nó thiết kế riêng dành cho cái này đó nó đi vô đúng cái khớp đó anh mới đầu lên nha anh sử dụng bằng tay trước anh sử dụng bằng tay trước giùm em tại vì uh, khi mà nó đi vào khớp thì mình mới quay lên nó mới an toàn con đội này xài nó an toàn lắm nó không có bị trượt con đội thấy là nó nó đi vào đúng rồi đó đó vậy mới đúng á thì anh sử dụng cái cần đó bảy ừ. lên cực cực lên này phải không đúng rồi bảy lên rồi rồi ha thì à, trước khi mà anh bảy lên á thì anh sẽ sử dụng cái à, cái tay quay để anh mở anh nới lỏng bánh xe trước nha tại vì khi mà anh đội lên <laughs> anh anh anh anh, anh, anh mở nó bị quay cái bánh xe Đúng rồi, à, mình sẽ để như thế này mình qua mình mở trước rồi mình hạ xây lên mình mới lấy cái bánh ra tôi mở ốc ra trước đúng không dạ, dạ anh phải mở ốc ra trước anh sử dụng cái à, mình gọi là nới lỏng ra thôi mình nới lỏng ra chứ không phải là mở mình nới lỏng ra trước rồi xong rồi mình mới là đội lên đội lên vừa cái bánh xe nó vừa chớm lên thôi đừng có đội lên quá cao nữa anh đội vừa chớm lên cái anh đủ anh lấy cái bánh xe ra là anh xong lấy bánh xe ra cái bánh này lấy lên là để về nó nhấc ra thôi gì đâu nó phải phải tháo gì không dạ không chỉ nhấc ra thôi thôi chắc rồi rồi nhá anh xoay cái này à xoay cái đó ra xoay cái này là lấy cái bánh cái bánh này anh không phải là chạy muốn chạy nhiêu chạy nha nó ừ. có giới hạn tốc độ nó có giới hạn tốc độ để chậm lại chạy chậm lại nó cho anh chạy như là có 80 tối đa 80 thôi ừ. trên cái lớp nó có ghi 80 km trên giờ. còn cái tay quay nằm ở đây nha à. tay quay để quay bánh xe nằm ở đây anh à, có dây điện anh sẽ cắm vào đây ừ. bật à, nổ máy lên rồi mình sẽ bơm được thôi thì à, ở trên đây nó sẽ có cái đồng hồ để mình nhìn vào theo cái thông số của lớp đó mình bơm còn cái nút này để khi mà anh bơm cứng quá anh bấm nó xả hơi bơm bơm vô xả hơi ra đúng rồi nếu mà anh bơm quá lố á anh bơm lố đi bơm xả đây xả đây rồi mở rồi mở công tắc này không đúng rồi cũng đơn giản thôi dù trong trường hợp anh hết pin á anh mới để vô đây để vô đây nè ngược lại đúng rồi để vô đây để nó nó nổ máy cho nó sát vô á cho nó sát vô nè ví dụ để vậy thì dụ hết pin đó anh để vô vậy nè để vô gì anh nhắn cái này cái này ốp vào đâu Ốp bánh xe quanh bánh xe ờ. Đây vô sao rồi anh nổ máy đi một trước khi nổ máy đâu có phải đạp anh phải đạp thắng đạp thắng là gì alo alo alo à. thưa quý vị và các bạn thưa nhà văn Nguyễn Đình Tú chắc là anh cũng đồng tình với tôi rằng khi mà anh nổ máy lên như thế này nè thì nếu mà cái chiếc xe của mình á, nó ok hết nó không có bị một cái gì hết thì nó sẽ không có báo lên nha nhưng mà khi mà nó báo lên một cái gì đó là anh sẽ biết rồi ví dụ mở cửa đúng rồi à, vừa mở cửa hoặc là một cái lỗi gì đó nó cũng sẽ báo lên khi mà mình nổ máy lên còn bình thường mà anh nổ máy lên mà ông thấy báo gì hết là ok xe mình không vấn đề gì hết dạ em cảm ơn à, anh tâm nhiều đã tin tưởng ủng hộ em em chúc anh và chị thật nhiều sức khỏe thật nhiều niềm vui của em. cái này nó có cái cái tay tay ờ, bọc ấy không à, có tay bọc anh mua tay bọc ở ngoài thì nó giống nhau hết thôi nhưng mà tay bọc mà anh anh bọc vô thì nó sạch sẽ thì đó nhưng mà chạy nó không đã cầm cái vô lăng nó không có cảm giác sướng thì anh thích thì cà bọc cho thôi không phải bọc lại chứ không bọc vào để bảo vệ cái này cho nó dạ cho nó cái tay nó trên ờ, mình nhiều khi mình ờ, mà lái mình ăn uống này kia à dạ xe nó mới về lại chưa kịp giấy xuất xưởng luôn được được bao nhiêu xe mới vậy con chiếc này hơn ghê luôn một cái là một một cái mình xe nha ờ à. về về kịp hai tháng này là chiếc xe của anh tại vì trong đợt đầu tiên này tụi em có 7 chiếc à à đây à ờ về được có 7 chiếc 3 7 chiếc GLC thôi nhưng mà có GLC 200 rồi GLC 200 Formatic nữa mà hên được được cái chiếc màu đen <laughs> đen đen là thất kèm của anh về sớm và lại sửa lại về thêm đúng không đúng rồi nó hợp lý theo cái cái thời gian anh mong muốn hết luôn với, với theo cái ờ, cái cái ý thích của anh là màu này mà nó về màu khác là chờ nó dạ nói thật với em chẳng nhẽ em muốn hết nhiệt tình và anh đâu có nói em được cái này kia dạ khổ chứ em cũng lo quá trời anh biết mày cũng ấy nhưng mà nói chung là số anh cũng là hên đúng ý đúng ý là đúng ngày này là anh chỉ có xe anh chạy là được rồi là vui anh ha thật à. ra cái ngày hôm nay nó rất là đẹp đúng rồi em em là một lát nữa em phải đi giao cái xe đó là à. người ta dặn em cũng cả tháng rồi á à. à đi vĩnh long và đi sao xe đi vĩnh long á à. anh chạy đây không là phải ấy với lại mấy xe máy nữa ha xe máy nó hay là anh muốn em lúc nãy anh muốn nó vậy đấy là xe máy là nó chạy máy lắm đau quá vừa xe là, chỗ này là giải tỏa hay sao anh không phải chỗ đấy là mua mua miếng đất bự vậy hả ừ. quán quán cà phê à, quán à, à, quen xong này mỗi lần khi đẹp xuống em dắt cái xe lên dạ, xíu đây em đây em xe dạ, đấy không không để để ra ngoài